Mặc dù khoa học hiện đại vẫn chưa thể lý giải các câu hỏi về luân hồi và linh hồn, tuy nhiên các ghi chép liên quan có thể được tìm thấy trong các câu chuyện kinh Phật. Từ xưa đến nay, Phật gia luôn giảng về lục đạo luân hồi, kiếp trước là người, kiếp sau có thể đầu thai làm động vật, cũng có thể kiếp này động vật kiếp sau là người. Ibn Alexander, một nhà giải phẫu thần kinh nổi tiếng tại trường Y Ha Dật đã tham gia nghiên cứu thần kinh não bộ trong nhiều năm. Trong quá trình bị viêm màng não, ông được trải nghiệm việc nhìn thấy không gian khác trong tình trạng hôn mê và nhận ra rằng linh hồn vẫn tồn tại sau khi chết. Vì thế, ông đã viết một cuốn sách có tên Bản đồ của thiên đường, Map of Heaven. Trong cuốn sách, Alexander kể rằng đã có rất nhiều bằng chứng về sự luân hồi Chẳng hạn vợ của một người sau khi chết đã biến thành một con bướm quay trở về Còn có một sự việc khác là chồng một người sau khi chết đã biến thành con dẹt quay trở về khu vườn trong nhà Con dẹt đầu thai làm người Và một ngày tháng 4 năm Thuần Hy thứ 15 đời Tống Hiếu Tông 1188 Ma Thành Trung là một người khách tạm trú ở Hồ Nam đang nghỉ ngơi thì đột nhiên Hòa Thượng Thọ Phổ từ ngôi chùa bên ngoài đến thăm Ma Thành Trung nói chuyện với nhà sư một lúc lâu, sau đó mới tạm rời khỏi chỗ ngồi để đi lấy cuốn kinh. Lúc này, một con dẹp bị nhốt trong lồng chim đột nhiên nói Thiền sư, mong ngài từ bi cứu con. Hòa thượng thọ phổ hỏi Có chuyện gì với nhà ngươi vậy? Con dẹp nói Con đã bị nhốt trong lồng chim ba năm rồi Và con chưa bao giờ có cơ hội thoát ra khỏi đây Nhà sư nói Con chim nhỏ, ai đã dạy ngươi nói tiếng người? Nghe những lời này, con dẹt lập tức hiểu ra Và kể từ đó nó không nói nữa Như thể cổ họng của nó bị mắc kẹt bởi một thứ gì đó Vài tháng sau, Ma Thành Trung nghĩ rằng con dẹt không biết nói nên đã thả nó ra để tự do bay đi Sau khi con dẹt bay ra khỏi lồng, nó bay đến chỗ nhà sư cất tiếng hót liếu lo để cảm ơn ông Thọ phổ nói với nó Từ giờ trở đi Nhà ngươi nên bay cao hơn và bay vào rừng sâu Để không xa vào lưới lần nữa Con dẹp lại cầu xin thọ phổ chỉ giáo Thọ phổ bảo nó niệm Phật hiệu Một lát sau con dẹp bay đi Nháy mắt đã hơn 8 năm trôi qua Vào tháng 11 năm Tống Ninh Tông Khánh Nguyên thứ hai 1196 Hòa thượng Thọ Phổ đi dân du đến Đào Nguyên Nay là Trường Đức Hồ Nam và ở tạm trong nhà của nhà họ Dương. Một ngày nọ, Thọ Phổ có một giấc mơ, trong đó ông nhìn thấy một đứa trẻ đến cảm ơn ông. Ông hỏi đứa trẻ, con là ai? Đứa bé nói, con là con về của gia đình Ma Thành Trung. Cảm ơn sự chỉ dẫn của ngài nên con đã được đầu thai làm người. Bây giờ con được chuyển sinh thành một người con trai trong gia đình nhà họ tiêu nhị ngõ phía Tây. Ông hỏi, ta có thể dựa vào cái gì để đến thăm con? Đứa trẻ nói, vẫn còn một ít lông chim dưới xương sườn bên trái của con. Ngày hôm sau, ông đến thăm gia đình nhà họ tiêu nhị ở ngõ Tây tìm cậu bé. Phát hiện trên người cậu bé có một vết của lông chim dưới xương sườn Điều này phù hợp với những gì đứa bé đã nói trong giấc mơ Người thời Tống đã để lại ghi chép về sự chuyển sinh của một con dẹp Ở Ấn Độ cổ đại cũng có một ghi chép tương tự Một con khỉ đầu thai là người Câu chuyện này có không gian rộng hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn Câu chuyện về con khỉ dân mật Ở Ấn Độ cổ đại, có một người đàn ông giàu có tên là Sư Chất Thành Xá Vệ dù sở hữu rất nhiều của cải nhưng ông luôn đau khổ vì không có con, suốt ngày chán nản. Theo lời khuyên của những người khác, ông đã đến hỏi Đức Phật. Đức Phật nói một cách chắc chắn rằng sau này ông sẽ có một đứa con có phúc đức, khi lớn lên sẽ xin đi tu. Nghe vậy, ông thầy rất vui mừng, thưa với Đức Phật rằng Chỉ cần đời này còn có con, xuất gia đi tu cũng có gì không tốt đâu. Vì vậy, ông đã thỉnh Đức Phật ngày hôm sau nữa đến nhà mình để ông cúng dường. Đức Phật đồng ý, đến như đã hẹn và đưa tăng đoàn đến cùng. Vợ chồng sư chất dành hết tâm sức cúng dân bữa cơm chay thành kính. Sau khi việc cúng dân kết thúc, đoàn tăng nhân lên đường trở về, đi ngang qua một hồ nước trong xanh. Nước suối rất trong và đẹp nên mọi người đã tạm thời nghỉ ngơi tại đây. Các tăng nhân đều đi rửa bát, tôn giả A Nan cầm bát đến bên hồ. Lúc này một con khỉ xuất hiện và xin ông cái bát. A Nan lo lắng rằng con khỉ sẽ phá hỏng chiếc bát, không muốn cho nó. Đức Phật nói: "Hãy cho nó một cái bát, đừng lo lắng." Sau khi con khỉ lấy được cái bát, nó liền nhảy lên cây, dùng cái bát lấy mật từ tổ ong ra, dâng lên Đức Phật. Đức Phật ra lệnh loại bỏ tạp chất từ mật ong và sau đó khuấy nó với nước suối chú khỉ đầu chó đã làm như vậy. Theo cách này, Đức Phật cùng các vị tăng nhân đều uống nước mật ong, con khỉ vui mừng nhảy lên nhảy xuống, nhưng không may bị trượt chân ngã xuống một cái hố lớn, chết ngay tại chỗ. Sau đó, linh hồn của chú khỉ đầu chó được chuyển sinh vào trong nhà của sư chất để trở thành con trai ông. Khi đứa bé chào đời, đồ sành trong nhà sư chất tự nhiên chứa đầy mật ong. Dưới sự tiên đoán của thầy bói, đứa bé được đặt tên là Mật Thắng. Đứa bé này, như Đức Phật đã nói, có đầy đủ công đức. Khi Mật Thắng lớn lên, anh xin được đi tu, cho dù người cha không nỡ, nhưng ông cũng đã giữ lời hứa và đồng ý với lời cầu xin của con trai. Mật Thắng rất vui mừng chạy đến chỗ ở của Đức Phật xin xuất gia. Điều kỳ lạ là sau khi nghe về Phật Pháp, trong thời gian không lâu Mật Thắng đã đắc quả vị La Hán. Có khi, Mật Thắng cùng các tăng nhân đi khất thực, khi mọi người khát nước, ông liền dùng thần thông ném chiếc bát lên không trung, khi rớt xuống, chiếc bát chứa đầy mật ong cho mọi người giải khát. Có lần A Nan hỏi Đức Phật, điều gì đã khiến Mật Thắng mới xuất gia lại có được thần thông muốn có mật, liền có được ngay. Sau lời Đức Phật khai thì, mọi người đều biết rằng kiếp trước của Mật Thắng là con khỉ đã dâng mật cho Phật, còn kiếp trước của khỉ là một tăng nhân trẻ tuổi, có lần vị tăng nhân trẻ này nhìn thấy một tăng nhân hát nhảy trong dòng suối đã chế nhạo vị tăng nhân ấy nhảy như hỉ. Tăng nhân bị chế diễu đã đạt được quả vị, với tâm thuần tịnh trong sáng, sớm đã xa rời cái tình của thế gian từ lâu nên không trách móc gì người tăng nhân trẻ tuổi. Tuy nhiên, vị tăng nhân trẻ đã buông câu khẩu nghiệp với người đã đắc đạo, như vậy ông phải đầu thai thành một con khỉ đầu ở kiếp sau. Một câu nói đùa khiến vị tăng nhân ấy đánh mất đi thân người Phải chuyển sinh thành động vật Rồi lại từ động vật chuyển sinh thành người Quá trình chuyển sinh thành người không phải là mục tiêu Mà mục tiêu là tu luyện bản thân để tìm về bản nguyên của sinh mệnh Đó mới là tâm nguyện chân chính của sinh mệnh Giáng sinh thấn gian làm người Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Khi sinh mệnh sắp kết thúc sẽ có điềm báo trước muốn chạy cũng không thể thoát Dân mệnh của con người là do Thượng Thiên an bài Không phải tự mình có thể định đoạt Trên thế gian này Ngày càng có nhiều người bắt đầu tin rằng Số phận con người đã được an bài từ trước Câu chuyện của một tài xế xe tải Một tài xế lái xe tải đã kể về một sự việc kỳ lạ mà bản thân ông đã trải qua Ông là một người lái xe rất an toàn với kỹ thuật thành thạo hơn nữa là người tin vào những chuyện tâm linh Mỗi khi đi ra ngoài Ông đều cẩn thận kiểm tra tình trạng xe và cầu xin thần Phật phù hộ Trong suốt nhiều năm Ông lái xe chưa bao giờ xảy ra bất kỳ chuyện phiền toái gì Một đêm nọ Ông có một giấc mơ rất kỳ quái Ông mơ thấy thấy mình đang lái xe trên đường thì bất ngờ đụng chết một người phụ nữ mặc áo hoa Sau khi tỉnh dậy, cảnh tượng kinh hoàng ấy vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt Thậm chí ông có thể nhớ rõ rằng khung cảnh xung quanh và dáng vẻ của cô gái lúc đụng xe như thể vừa mới xảy ra vậy. Ông cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi, quyết định ngày hôm nay sẽ không lái xe đi đâu. Vừa nghĩ đến việc xin đơn vị nghỉ phép, đột nhiên lãnh đạo gọi điện tới nói rằng có một lô hàng cần nhanh chóng giao cho người ta. Lãnh đạo nói, lúc đầu định sắp xếp cho người khác đi nhưng không may người đó bị ốm, thực sự không có nhân lực nào khác nên đành phải phiền ông chở một chuyến này. Người lái xe này là một người rất cả nể, lãnh đạo đã đích thân gọi, ông cảm thấy không thể không đi, thế là đành miễn cưỡng đồng ý. Trước lúc ra khỏi nhà, vợ ông dặn đi dặn lại là đi đường phải cẩn thận. Khi xe chạy được nửa đường, ông đột nhiên sửng sốt, con đường trước mặt giống hệt như trong giấc mơ đêm qua. Ông lái xe thật chậm giống như xe bò dậy, Tiếng động cơ của chiếc xe giống như tiếng bệnh nhân thở dốc Trước mặt ông xuất hiện một ngôi nhà đúng như nơi ông gây ra vụ tai nạn trong giấc mơ Ông không dám lái xe đi tiếp Dứt khoát đổ xe vào gian đường cách ngôi nhà kia chừng 30 mét Ngay khi xe vừa dừng lại Có một người phụ nữ trẻ từ phía sau ngôi nhà bước ra Ăn mặc giống hệt như người phụ nữ trong giấc mơ của ông Ông xuống xe, đi tới gặp người phụ nữ và hỏi này chị, tôi có thể thương lượng với chị một chuyện được không? Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ hỏi Chiếc áo hoa của chị rất đẹp Tôi rất thích Tôi sẽ trả thêm tiền Chị có thể bán cho tôi được không? Chiếc áo này là đồ cũ Trông không được đẹp mắt Tôi không bán Chị mua nó bao nhiêu? Tôi sẽ trả gấp 3 lần số tiền mua nó Không bán gấp 5 lần được chứ Người phụ nữ động lòng cuối cùng bán chiếc áo qua cho người lái xe tải Này chị, chiếc áo này giờ là của tôi Tôi xử lý như thế nào chị cũng đừng bận tâm nữa Bây giờ chị hãy lập tức đi về nhà Và đừng đi đâu nhé Ông dặn dò người phụ nữ kia Sau đó, ông đặt chiếc áo ngang trước bánh xe Rồi lái xe, đè lên chiếc áo Xe chạy được một đoạn ông cảm thấy không yên tâm bèn đổ xe sang một bên, quay đầu lại nhìn một chút. Từ xa, ông nhìn thấy người phụ nữ đang nhặt chiếc áo hoa kia lên và mặc vào người. Ông vừa định chạy đến ngăn cản thì bất ngờ có một chiếc xe tải lớn lao tới từ phía sau. Chỉ nghe thấy A một tiếng và người phụ nữ ngã trên dũng máu. Câu chuyện này khiến người ta nghe xong cảm thấy thật kinh hoàng. Lời tiên đoán của ông lão Thời cổ đại có một vị tiến sĩ tên là Dương Đỉnh Phu, rất giỏi ngâm thơ làm thơ, được người đời ca tụng. Vào một năm nọ, ông đi núi Thanh Thành du ngoạn, ngồi trên thuyền có hơn 50 người cùng qua sông. Lúc thuyền đến giữa sông, đột nhiên gặp phải gió lớn khiến con thuyền bị thổi trôi rồi đụng vào một tảng đá lớn. Chỉ trong nháy mắt thuyền bị đắm chìm xuống đáy sông. Tất cả người trên thuyền đều chết đuối, duy chỉ có Dương Đỉnh Phu dường như có thứ gì đó nâng đẩy lên bờ lúc này ông đã rất cùng lực kiệt Đột nhiên có một ông lão đi đến Dùng gậy kéo Dương Đỉnh phu vào bờ Rồi cười nói với ông Nguyên là người nằm trong muối Chứ không phải là trong nước Sau khi lên bờ Dương Đỉnh Phu còn chưa kịp nói lời cảm ơn Thì đột nhiên không thấy bóng dáng ông lão đâu nữa Sau khi trở về thành đô Dương Đỉnh Phu đã kể cho những người bạn thân của mình về trải nghiệm này nhưng không một ai hiểu ý nghĩa của lời người nằm trong muối mà ông lão nói về sau Dương Đỉnh Phu trở thành cấp phó của đại thần quyền lực An Tư Khiêm hỗ trợ xử lý các sự vụ chuyên mua bán muối một ngày nọ ông đột ngột đổ bệnh và qua đời vì trời nóng và bốc mùi nên người ta dùng hơn 100 cân muối thô để bọc ông lại rồi chở ra ngoại thành an táng đến lúc này người nằm trong muối mới được nghiệm chứng nếu một người không đáng phải chết, chắc chắn sẽ có sinh mệnh tới cứu giúp người đó. Nhưng nếu quả thực anh ta đã đến hạn thọ, thì coi như cũng hết cách cứu chữa. Một dương triều cũng vậy, một quốc gia cũng thế, một chính quyền càng đúng như vậy. Bắt đầu năm 2021 đến nay, rất nhiều dị tượng liên tiếp xuất hiện ở Trung Quốc đại lục. Chẳng hạn vào ngày 19 tháng 8, thiên tượng ngũ tinh Liên Châu hiếm gặp xuất hiện trên bầu trời phía đông. Ngày 4 tháng 9, hầm trú ẩn ở Diên An, nơi được gọi là thánh địa cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc bị đổ sập. Sáng ngày 5 tháng 9, một con thiên nga bất ngờ đáp xuống trung tâm quảng trường Thiên An Môn. Văn hóa truyền thống Trung Hoa từ xa xưa đã giảng về thiên nhân hợp nhất, tức là thiên tượng đối ứng với xã hội nhân loại. Vậy thiên tượng là gì? Thiên tượng chính là ngôn ngữ, là lời cảnh báo của thần Trung Quốc đại lục mấy năm gần đây, thiên tai ngày một gia tăng mà không có dấu hiệu dừng lại. Thiên tượng chính là lời khuyến thiện và cảnh báo của Thượng Thiên đối với chính quyền tàn bạo đảng Cộng sản Trung Quốc. Thượng Thiên từ bi nhưng cũng rất uy nghiêm, sẽ không chờ đợi mãi mãi. Thiên tai có thể phòng tránh được hay không? Thiên tượng có thể cải biến được hay không? Điểm mấu chốt là ở nhân tâm con người. Nếu như người người đều có phẩm hạnh thuần hậu phù hợp với thiên đạo, tôn trọng đạo đức,